Cảm ơn bạn đã chọn dầu gội đô để chăm sóc cho tóc thêm mượt mà. Để đáp lại sự tin cậy của bạn, đô dành tặng kim cương quý giá.